thì bây giờ mình vào mình nhận định cho anh em thêm hai giải nữa đó là giải uh, trận thứ hai lượt thứ hai nha anh em lượt thứ hai trong cái bảng A nha đó là Indonesia và Campuchia thì hiện tại anh em cũng thấy rồi trên bảng xếp hạng là thằng Campuchia với thằng Thái đang đứng ở vị trí đầu bảng nha thằng Thái đang đứng vị trí đầu bảng với tỷ số là 3 điểm và cộng 5 nha anh em thì Campuchia nó có 3 điểm và nó được cộng 1 thì trận này Indonesia gặp uh, Campuchia trong cái lượt đấu thứ hai này thì trận này uh, Campuchia là nằm mã kèo dưới liệu Campuchia có thể lội được ngược tình thế không anh em thì trong cái những trận gần nhất thì anh em thấy thằng Indonesia hiện tại là đang đông trong Đông Nam Á thì Indonesia đang đứng cái vị trí thứ ba à, chỉ dưới Việt Nam và Thái Lan thôi thì trong khi đó Campuchia lại được đội hình đánh giá hơi bị yếu trong cái ờ, lượt đấu này còn trong lịch sử đối đầu thì anh em thấy thằng Indonesia ăn, ăn Campuchia toàn thắng với cách biệt từ hai bàn thắng đổ lên không nha trận gần nhất thì là AFF Cup hồi năm à, rồi là Indonesia ăn Campuchia với tỷ số là 4-2 còn chưa có hình hiện tại thì chưa có cái đội hình dự kiến cho tất cả anh em xem thì có cái tỷ lệ kèo là Indonesia chấp 2,25 và tài xỉu 3.5 thì cái trận này nhà cái đánh giá cao hơn Indonesia và cho thằng Indonesia chấp với cái mã kèo rất là cao 2,25 và tài xỉu 3.5 thì theo anh em cũng đã biết thấy Campuchia đang đá rất là hay nha đang đá trong trận rồi thì anh em thấy nó gặp Philippines nó đá cũng rất là hay nhưng mà Philippines thì nó lại ờ, không được hay cho lắm thằng Philippines đang rất là dở không độ không được cho tốt cho mấy thì cái trận này anh em có thể nằm Indonesia chấp 2,25 được và nằm cái mã tài 3.5 thì cái trận này anh em có thể nằm rung cho mình nha cái trận này mình dự đoán từ 3-1 thì anh em có thể nằm cái mã kèo ờ, Indonesia chấp 2,25 ờ, và nằm cái mã kèo tài chấp 3.5 cho mình nha thì anh em cứ nằm cái mã kèo Indonesia cho mình nha thì chấp 2,25 và tài xỉu thì anh em có thể vào rung được anh em nào chơi trang thì không thể vào rung được chứ ờ, anh em nào chơi trong nhóm của mình thì vào được những cái mã kèo rung cho dù anh em thua cái mã kèo trận nhưng mà anh em húp lự được cái mã kèo rung giống như hai không anh em húp được hai mã anh em cũng dẫn lời bình thường nha còn anh em đang chơi bên ngoài qua thầu qua cò thì anh em chỉ có đánh được trên dưới tài xỉu có nhiều khi anh em lỗ lai chứ anh em không có được đánh kèo rung nha anh em cũng thấy rồi trong cái à, lịch sử đối đầu thì thằng Indonesia à, toàn ăn Campuchia với cái tỷ số cách biệt từ hai bàn đổ lên thì trận ít nhất là nó có hai bàn thắng thì anh em thấy cái trận gần nhất là nó bốn bàn và tới 6 bàn thì anh em có thể nằm vào cái mã kèo trên và cái mã kèo tài thì tài thì anh em có thể nằm cái mã rung thì nó lại hợp lý hơn thì anh em rung giống như 40 rồi đi anh em có thể húp được bốn cái mã rung rồi nè mà anh em ăn được cái mã kèo trên nữa anh em lại ấm no luôn còn anh em nằm cái mã kèo tài thì nhiều khi hai không anh em chết trên chết tài anh em không húp được mã kèo rung còn mình nằm cái mã kèo rung thì anh em thua một cái mã kèo trên Indonesia chấp 2,25 thì anh em húp được hai cái mã rung thì anh em dẫn lời cái đó là cái vấn đề mà anh em chơi trang được cái lợi thế thì mình phiên anh em nên đăng ký một cái trang để anh em chơi